Ôi ôi Đây là cách à, nhấp cá ở miền Tây mình ha Nó cũng rất đơn giản các bạn Chỉ cần có một con vịt con Đó, Chủ yếu là có bèn rồng là được rồi Đó, Mình chỉnh chung vịt nó đều lại này ha Mình siết có độ siết đây cố định em vịt lại đây các bạn đây đây là bàn gọng có đèn ha đó bàn gọng này rất im mình thấy uh, có cái lóc mè nó, nó làm chim nữa các bạn chắc cũng một chút nữa nó táp à. mình sẽ ít nói chuyện nha các bạn để coi nó nó nhé tại khi nhấp cá mình sẽ hạn chế nói chuyện nha hồi nó nóng nóc nó sẽ táp rồi các bạn đây các bạn ơi con cá quá trời to luôn nè nè các bạn nó lo gãy câu mình luôn chứ gãy câu luôn rồi à. nè dướng vô con dây rồi con cá khủng lắm rồi đây mình tháo nó, nó dướng vô con dây nè các bạn này các bạn chết con vịt mình luôn con cá rất là to con để đây chết nè dính lỗ câu nè đó, dính vô cọng gân ha con cá này cầu ký mấy cho mình gỡ con vịt mình ra và nó chết Ôi, có con cá này các bạn ôi trời rồi em dịch của mình cái tội nghiệp thấy thảm thương luôn ừ. Ừ. rồi đây để mình chỉnh sửa cái đây nè đây là chiếc sản phẩm của mình nha rất là to luôn á cái đồng gặt luôn nha các bạn ừ. ừ cũng cầm để mình đo cái giò mình cho các bạn xem nè đó cái giò mình nè nó bự cả cái giò mình luôn <laughs> nếu mà mình vô mình cân thứ bao nhiêu giờ gỡ con vịt kia ừ ờ, mệt quá mà con ngạn cá này nó bự thiệt chứ gỡ em vịt ra để hai tụ nghiệp nó à. anh bị ngon ngót luôn à. mệt à. tội nghiệp quá ờ nó giật mình gãi gan câu luôn chứ này rồi con đang gông kìa còn một con nữa nha các bạn rồi giờ đấy mình đem nó vô đó chuyến lại phẩm của mình cái dây thì nó nhỏ nhưng mà quay thì nó rất lớn nó bự hơn cái vòng tay của mình luôn á các bạn để nha nó bự hơn cái tay mình tôi nghiệp công dịch của mình nó đang ghê lòng <laughs> chiến lợi phẩm quá bự con này cầu ký mấy nha để mình đem vô nhà mình cân nó coi được nhiêu các bạn rồi đây các bạn mình đã đem con à, cá lóc vô ha đó, con cá lóc này có to nó bự còn hơn cái tay mình đấy các bạn đó, con vịt của mình <laughs> nó chè me mà cho mình để úp lại cho nó nó khô các bạn Ê, vô đây con đó. giờ mình sẽ đem con cá này ra mình cân thử nó được bao nhiêu các bạn đây là con gân lưới nha con gân lưới nè mới nãy nó bắt vô bắt vô mình lội xuống đìa mình gỡ luôn á sẽ đem nó ra đây mình cân mình à, giật nó gãy hết khúc từ câu các bạn câu phải gãy khúc dưới mình lấy cái cần sẵn ừ cá đề cốt đấy à. ừ con này là một ký ờ, một ký tư ký tư nha nè một ký tư nha các bạn đó, con cá này rất khủng luôn á nói chung là con cá lớn nhất từ trước giờ đến mình câu được các bạn một ký tư ký tư quá trời bự luôn giật gãy thì câu luôn <laughs> con ờ, chưa mới bắt được con con à còn con tại vì mới lội xuống địa gãy câu rồi con đìa kéo lên con con như chút à mà bày đông lắm đây cả nhà đây bầy gồng mới nha bầy gồng này là bên địa khác nha đó rồi mình tiếp tục mình nhấp bầy gồng này thử có cá không đây là chắc cá nhỏ các bạn thấy cá cũng cá lồng gồng cũng lớn nè không có nhiều không nha thì nó đang ăn đó. mình nhấp thử nha ở đâu đang đó con mày đó vậy ừ đây các bạn vào em nha thì dịch mình nghĩ con này nhỏ các bạn ạ à, con này con này các cái cái này giờ nó nó nó đẩy con dịch mình cũng mấy cái các cái nè cái nhỏ nha tại bạn gầu mình thấy con ít không có bự không giờ dạ, dịch nghỉ chút không này dịch chưa ngày bạn biết mình nó mềm chứ một em không bự không này các bạn sáng giờ sáng giờ anh chiến được ờ, hai con cá lóc nha bạn một con ờ, cá lóc được một ký tư con kia thì cũng nhỏ chắc trọng chừng khoảng hai ba trăm gram mà các bạn thì cũng ờ, ăn được đó con kia thì tại cái bầy nó mới đẻ nhỏ thì giờ mới cho anh ngồi anh nghỉ anh đi lông nè tại vì giờ anh bị mềm hết trơn rồi bỏ xuống nước thì anh cũng bơi không có bơi nổi nữa đó. rồi sẵn tiện mình quay cánh đồng phía sau ruộng nhà mình cho các bạn xem ha thì đây là đây là cái ờ, ruộng của mình thẳng ra phía trước đó, thì nó ờ, mới vừa xả xong sáng giờ mới vừa về xong thì mình mới đi nhấp cá rồi xong còn đây là cái mâm ờ, cúng ông thần nông khi mà mình xả lúa xong á, thì mình sẽ cúng một cái mâm cháo để mà ông thần nông phù hộ cho mình được mùa trúng giá ha thì đây chỉ đơn giản là một cái bình rượu mâm cháo với con vịt thôi các bạn thì cũng à, cầu cho được mùa trúng giá rồi thì bây giờ mình cho vịt con của mình thôi các bạn nó nghỉ một chút rồi mình bắt đầu mình à, mình tiến hành mình đi à, nhấp tiếp các bạn ơi cho nó kẹt à nè Ừ. Ừ. no chưa no chưa nó lẹ à lẹ à <laughs> giật cái đầu cố ăn cố ăn rồi vô chỗ